Tôi sẽ chủ các bạn làm món thịt heo trên mềm, đậm vị, thơm ngon. Thịt bạn cắt miếng dày 1,5 phân, lấy sống dao đập dập, ướp với hành, gừng, đường, muối, hạt tiêu, xì dầu, dầu hào. Bóp đều ướp 20 phút, ướp cành lâu thì thịt sẽ mềm và ngấm gia vị hơn. Thêm ít bột, mang đi chiên chín vàng hai mặt. Cắt miếng vừa ăn, món thích hợp để ăn cơm với gia đình, bạn hãy lưu công thức lại nhé.